Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Trời đâu xuất, thánh nhân xuất thế, gốc vô ưu, thái tử đản sinh, chim ca nhạc trỗi vang trời, đón mừng Bồ Tát xuống đời độ sinh. Sự hiện hữu của Đức Thế Tôn được xem là sự kiện hy hữu của thế gian mà kinh điển ghi nhận là một vị thánh xuất hiện ở đời vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người, nhằm khích lệ tinh thần tu tập và phụng sự của chư Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước trong mùa Phật đàn, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang đối diện với đại dịch COVID-19. Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi bức thông điệp Phật đàn đến toàn thể chư Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tuyên đọc thông điệp Phật đàn của Đức Pháp Chủ. Chúng con kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng,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 đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560 năm của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài Đức Phật hiện thân ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Pháp thân của Ngài không chỉ thường trụ ta bà giáo hóa chúng sinh, mà Đức Phật còn hiện hữu thường hằng, làm lợi ích cho chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ. Với lòng từ bi vô biên đã thôi thúc Ngài giác ngộ và tìm ra con đường giải thoát đi đến Niết Bàn tối thượng. Cuộc đời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh chân xác chỉ ra con đường diệt khổ, lan tỏa tình yêu thương và ánh sáng hòa bình khắp mọi hành tinh. Là sứ giả của chân lý bất tận về từ bi và trí tuệ của Ngài, Vê Sắc là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm, nhắc nhở đến cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian, không gian của Ngài. Tổ chức Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, những người đi theo dấu chân Đức Phật để hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường giới, định, tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm mang đến an lạc, hạnh phúc cho mọi người, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại. Trong thế giới đầy biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần đón nhận năng lượng, niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó, chúng ta mới vượt qua những thách thức khủng hoảng này dựa trên học thuyết về nguyên lý duyên sinh giúp mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân của các khủng hoảng và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau. Do đó, chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hàng ngày. Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine phòng chống dịch COVID-19, không có sự phân biệt. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận đoàn kết chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển đất nước mùa Phật đàn năm nay trở về trên đất nước Việt Nam thân yêu đúng vào dịp diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của giáo hội. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán dương công đức Chư Tôn Đức Tăng Ni, các chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, làm trang nghiêm đạo Pháp, trang nghiêm giáo hội với nhiều thành tiệu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhân dịp này, tôi có lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường hướng tới năm 2045. Chúc mừng đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm vụ kép. Chúc mừng ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công viên mãn. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, cư sĩ nhân dân và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đàn an lành trong chính Pháp. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin đại chúng cùng à, nổ một tràng pháo tay để đón nhận thông điệp của Hòa Thượng Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.